ngồi đi em dạ vâng ạ em xin phép em là linh phải không dạ vâng ạ dạ, dạ em đi lại làm sao ấy dạ thì nhà em ở từ trung nguyên trí thanh là qua đây khá xa ấy. à thế à có 500 mét xa à? dạ. vậy thì em ờ, tự giới thiệu bản thân đi Vâng ạ, thế thì em xin phép giới thiệu về bản thân em một chút ạ. Thì em tên là Linh ạ và tên đầy đủ của em là Nguyễn Ngọc Lung Linh ạ. Ừ. Thì uh, em tốt nghiệp khoa marketing và đã có 2 năm trong mảng tiếp thị cũng như là marketing rồi ạ. Cụ thể hơn đi em. Thì cụ thể hơn là phát tờ rơi. Ờ. Tốt. Anh đang rất cần những người như em đấy. Thế trước khi đến đây thì em đã tìm hiểu qua về công ty anh chưa? À thì uh, em chưa. Ồ. Thế tại sao em đến đây? À, thì bạn em mà em đến. đến à. Ủa thế bạn em là ai? Dạ anh Trần Cách ạ À, Trần Cách à? Được rồi, thế thì anh sẽ giới thiệu cho em qua về công ty cho em biết. Công ty anh thì là công ty chùm về thương mại điện tử và anh cũng đang rất cần tìm kiếm những người có năng lực về marketing như em đó để phát triển hệ thống ờ, direct sale. Ờ, anh ơi, khoan khoan, cho em hỏi một chút, direct sale là gì ạ? Là bán hàng trực tiếp ấy à, à ra là bán hàng trực tiếp thì cũng không giấu gì anh thì trong 2 năm vừa rồi em chỉ đi làm phát tờ rơi thôi ạ ừ. thì không biết là khi mà em vào đây thì em có được đào tạo bài bản không ạ à thì đương nhiên là có rồi à vâng vâng, vâng dạ, dạ thế thì tốt quá bây giờ như này linh này anh sẽ test em một chút thứ nhất là em có biết tim buộc không dạ, ê, tim buộc tim buộc là gì ạ là làm nhóm á à cái này thì cái này là nghề của em rồi ạ cách đây ờ, cái hồi mà em học đại học ấy, em đã từng làm ban chủ của nhóm rồi ạ ừ, tốt à, ờ, cái kỹ năng giao tiếp thì sao nhỉ cái kỹ năng giao tiếp cái này cũng là nghề của em luôn đấy ạ rồi thế thì selfie thì sao nhỉ à thì ờ, cái này thì ừ, em biết một chút ạ rồi thì anh em mình ra làm kiểu nha dạ vâng vâng à, body language body language thì À, à, à, được đấy được được được được em cảm ơn <laughs> thế thì uh, facebook zalo thì em có làm thông thạo không à hai cái này thì em sử dụng thường xuyên ạ facebook thì em cũng biết là đăng bài lên trang cá nhân cũng như là xem một vài cái clip sàm ừ, sàm còn à. zalo thì em cũng biết là tìm kiếm xung quanh tìm kiếm khách hàng rồi ạ à vâng. tốt rồi ok rồi vào thế này nhá Linh nhá Vậy thì thực ra công ty anh để tuyển hai vị trí Đó là sale và bán hàng Thì không biết là em có thể ứng tuyển vào vị trí nào? À, thì ờ, sale với bán hàng à? Đúng rồi Em làm cả hai được không ạ? Không được Nhưng mà anh ơi Sale với cả bán hàng thì nó khác nhau ở chỗ nào ạ? Thì một cái là Tây, một cái là ta Anh ơi Thế nếu mà em làm Tây thì lương của em như làm mà em làm ta thì lương của em sẽ ra sao? Ừ. Nếu mà em làm Tây nhá Thì vâng. Ờ, lương một tháng của em sẽ là 300 đô à, vâng. Thế nhưng mà nếu làm ta thì là ờ, 6 triệu 6 một tháng 300 ừ. đô 16 triệu 6 63 6 to hơn Em chọn làm ta anh ạ À thì chắc chắn chưa? Dạ em chắc chắn với sự lựa chọn của em luôn ạ Được Vậy thì bây giờ thì anh sẽ mô tả công việc của chú nhá Vâng Ừ rồi Đây Đây là sản phẩm bên anh dạ, vâng. Nội là trong vòng một tuần em sẽ xử lý hết cái đồng này Ôi xử lý hết đồng này à? Anh ơi nhiều thế này một tháng em dùng chắc gì hết đâu mà một tuần Mày bị điên à? Anh bảo mày bán đấy Bán á đúng rồi Thế bán thì bán như nào bây giờ muốn biết giải pháp ấy thì ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 tháng 10 chú có mặt tại nhà thi đấu Nguyễn Du, Sài Gòn